Chào anh em, đam mê bài bịp đã đến với kênh youtube của điện tử điều khiển nghe nhìn Tuần Macau Thì à, thế anh em, mùa đông đến rồi thì à, à, mùa đông thì mình sẽ sử dụng cái dòng sản phẩm bài bịp nào chơi cho nó hiệu quả Thì à, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái à, dòng sản phẩm à, chơi à, những bộ môn liêng bịp, ba cây bịp, đấy, bài cào bịp vào mùa đông rất là hiệu quả Đó chính là cái dòng sản phẩm áo đổi bài Mình vừa có một chiếc áo giữ nhiệt này lại có một chiếc áo chơi đổi bài rất là tuyệt vời phải không anh em thì uh, mẫu mã về áo đổi bài áo khoác mùa đông này Đấy. đây là áo khoác nhé Đấy. anh em nhìn này đây là một cái mẫu mới về bên uh, tuân macau thì uh, Đấy, rất là đẹp mẫu này chỉ có hàng nhà tuân macau có độc quyền thôi nha anh em không thể tìm được bất kỳ đâu trên thị trường đâu Đấy, mẫu rất là đẹp Đấy. ngoài mẫu này ra thì còn rất là nhiều mẫu khác anh em ờ, kết bạn Zalo với hai số điện thoại 0834 hoặc là 0346 mình sẽ gửi thêm mẫu cho anh em nhé nếu mà anh em yêu thích cái dòng áo đổi bài mùa đông đây là một dòng áo đổi bài cổ tay à, anh em nhìn này rất là kín luôn à, anh em nhìn này à, <clears throat> con máy đổi bài này được làm nhỏ gọn vào cổ tay anh em vẫn có thể cử động cổ tay rất là bình thường này đảo bài chia bài rất là ok Đấy. anh em sử dụng như một chiếc áo bình thường thôi rất đẹp đúng không ạ Đấy. về uh, <clears throat> khả năng đổi bài của nó thì không có gì phải chê trách mình sẽ test thử cho anh em xem này nhìn nhé lá di đúng không ạ đưa lại cổ tay này đây là lá di uh, bích này vừa rồi mình đưa lá di cơ vào đổi cho anh em xem di cơ này rất nhanh chưa đến 0,01 giây chỉ cần chớp mắt ra thôi là anh em đã đổi được rồi đúng không ạ Đấy, rất là nhanh và tiện lợi đấy mình đã test thử cho anh em kia con motor đổi bài của con áo này rồi còn thực tế vào cuộc chơi cũng như là cách chơi như thế nào thì à, mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em bằng một số ván ở trên trực tiếp video này nhé anh em hãy theo dõi kỹ còn vấn đề gì thắc mắc hoặc là chưa hiểu thì anh em có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới cho mình nhân viên bên mình sẽ tư vấn và giải đáp cho anh em thì à, để áp dụng vào bộ môn chơi liêng thì à, mình sẽ hướng dẫn anh em như thế này à, liêng nhé đầu tiên mình sẽ chơi khoảng 4 người đi chia 4 nhà đây là bài nhà mình nhận được anh em nhìn này chú ý giúp mình nhé bài nhà mình nhận được anh em cảm thấy điểm nhà mình ok 8 điểm to thì anh em không cần phải tráo đổi Đấy. 8 điểm to thì anh em không cần phải cháo đúng không ạ những cái ván điểm bé thì anh em hãy giúp mình là hao một cái lá bài vào trong uh, <coughs> trong cái áo này trong cổ tay này Đấy, anh em giúp mình là heo một cái lá bài vào trong cổ tay nhé áo mình mang đến hoàn toàn là không có cái gì cả anh em nhớ cho mình là áo không mang đến một lá bài nào cả để tránh trường hợp là nhiều anh em mang sẵn bài vào sẵn bài vào thì chẳng may là giống lá bài của người ta là mình sẽ nổ ngay đúng không ạ Đấy, giống lá bài của người ta là mình sẽ nổ ngay thì anh em phải hao được một lá bài vào đây để tôi ví dụ cho anh em kia à, bài này luôn đây mình sẽ hao một lá quy vào trong nhé cách hao rất là đơn giản anh em để lá quy lên trên cùng này nhớ cho tôi nhé là trên cùng Đấy. ha vào để chéo chữ V rất là đơn giản này miệng khe đổi bài ở đây anh em nhớ là phải tập nhé tập thật quen khi anh em đã quen rồi thì anh em không cần phải nhìn vào cổ tay anh em chỉ cần đặt thế này phát là anh em đã đổi được rồi rất là nhanh Đấy. đặt một phát là anh em hao được rồi bài còn hai lá thì anh em úp lại bài vào màn nọc để các bạn sau anh em có một cái quy rồi anh em sẽ cháo đổi với cái quy sao cho nó hiệu quả hợp lý đúng không ạ Đấy, có cái quy rồi nhé anh em nhìn điểm của anh em xem đổi như thế nào cháo làm sao cho nó hiệu quả nhất vâng, ờ, hoặc <coughs> uh, tùy vào bài của anh em đây ok bài mình nhận được 7 điểm anh em nhìn này với cái bài này không đổi được cho cây quy đúng không ạ anh em cảm thấy 7 điểm ok anh em sẽ đánh xuống tiền Đó. rất là bình thường mình không phải lúc nào mình cũng trao đổi nha anh em không phải lúc nào mình cũng trao đổi và mình sẽ trao đổi những cái ván quyết định làm sao để đổi được sát đổi được liêng Đấy. thì mình hãy trao đổi hoặc là đổi từ những cái ván điểm thấp thành điểm cao thì anh em sẽ cháo nhé chứ không phải là cứ có áo là ván nào mình cũng cháo đâu không phải như thế đâu anh em ạ Đấy. anh em phải ra vào tiền làm sao nó hợp lý thì nó sẽ không bị nổ Đấy. 7 điểm khá là ok nếu mà thấp điểm thì anh em hãy sử dụng con áo này đây. như ván này điểm cũng rất là thấp đúng không anh em Như ván này điểm thấp mà đổi cái quy cho bất kỳ một cái lá nước bài nào đều không hợp lý đúng không đều không hợp lý thì anh em sẽ bỏ đi anh em xác định là không hợp lý thì anh em sẽ bỏ đi ok tiếp tục chơi cuộc chơi của mình còn dài mà anh em sẽ phải lựa chọn một cái ván thích hợp để anh em đổi Lên à, nó học sáng mà. Đây mình sẽ ví dụ trực tiếp cho anh em luôn để đỡ mất thời gian của anh em. Thì mình sẽ ví dụ một cái ván như thế này. Đây là bài anh em nhận được nhé Đây, ví dụ một ván bài anh em nhận được như thế này. KS3 4 điểm. 4 điểm đúng không ạ? Để tránh mất thời gian của anh em thì mình sẽ ví dụ luôn một cái ván như thế này. KS3 đúng không? Đấy. đây là cái thời điểm thích hợp để anh em cháo đổi với cây quy này anh em nhớ cho mình đây chính là cái ván thích hợp anh em phải cháo cây ba này đi đúng không ạ để cây ba lên trên này Đấy. cho anh em xem để cây ba lên trên một cái thao tác rất là nhỏ Đấy. anh em uh, lúc uh, người ta không chú ý hoặc là lúc người ta ra vào tiền anh em cầm bài trên tay anh em xe đi Đấy. rất là nhỏ thôi một cái thao tác rất là nhỏ anh em nhìn cho mình là bài mình trở thành quy QKH rất tuyệt vời đúng không ạ Đấy. QKH như thế này thì chắc chắn mình cứ xuống tiền thoải mái thôi ad còn ad row luôn đấy. đấy là những cái một cái ví dụ về một cái ván bài thích hợp cho anh em để anh em cáo đổi chi tiết cụ thể hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình qua các số hotline trên màn hình đấy. 0834 6633 hoặc là 0346 0947 anh em kết bạn Zalo nhân viên bên mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em về mẫu mã cũng như là cách chơi nhé anh em hãy nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tuân Maka xin chào anh em